Xin kính chào các quý vị phụ huynh và các em học sinh. À, gần đây thì um, như các bạn đã biết thì bắt đầu từ kỳ tháng 9 năm 2022 thì Bộ Giáo dục Đài Loan bắt đầu công bố và À, chính thức tuyển sinh chương trình 1 cộng 4 và để các quý vị phụ huynh và các em học sinh hiểu hơn về cái chương trình 1 cộng 4 này cũng như cách thức vận hành và cái sự lựa chọn tốt nhất trong tương lai thì ngày hôm nay cô Tế Cát Lâm à, và xin giới thiệu tôi là Oanh, hiện tại tôi là đang là giám đốc điều hành của cô Tế Cát Lâm xin gửi đến à, cái một cái nhìn ở các cái khía cạnh khác nhau để mọi người có dễ dàng đưa ra quyết định là chúng ta có lựa chọn chương trình học này hay không. À, như các bạn đã biết từ trước đến nay thì à, Đài Loan phát triển khá nhiều các chương trình du học khác nhau và đặc biệt xuất phát điểm đó là cái chương trình ngoại ngữ học đến Đài Loan học ngôn ngữ và khi mà nói đến học ngôn ngữ của Đài Loan thì phải nói đến một số trường rất nổi tiếng như là trường đại học sư phạm Đài Loan này rồi hiện tại thì các trường cũng mở ra rất nhiều ở Đài Bắc có rất nhiều trường như trường đại học văn hóa trường đại học Minh truyền trường đại học sư phạm uh, và rất nhiều trường nữa và rất nhiều trường nữa à, tuy nhiên thì cái hệ ngôn ngữ này có một ưu điểm rất là lớn thì ai cũng có thể nhận ra được đó là một cái chương trình mà chuyên sâu về ngôn ngữ và các bạn học sinh hoàn toàn có thể uh, tự tin về khả năng ngôn ngữ trước khi các bạn uh, quyết định học các chương trình chuyên ngành chuyên ngành nhưng mà tuy nhiên thì hệ uh, ngôn ngữ này thì có một cái nhược điểm khá lớn bởi vì các sinh viên nước ngoài đến Đài Loan du học và đặc biệt là sinh viên Việt Nam thì sẽ có một cái nhu cầu đó là các bạn học sinh rất mong muốn được đi làm thêm à, bởi vì là thu cái thu nhập uh, làm thêm ở Đài Loan thì một tiếng nó sẽ rơi vào khoảng hiện tại là khoảng 108 158 đài tệ một giờ và tương đương với Việt Nam đồng thì sẽ rơi vào khoảng 120 đến 130 nghìn một giờ và chính vì vậy mà các bạn học sinh có thể hoàn toàn làm những cái công việc nó cũng không đến nỗi là nặng nhọc như là các bạn có thể làm ở những quán ăn sáng này rồi hoặc là làm thêm ở các cái cửa hàng tiện lợi Thế thì uh, tuy nhiên thì để được làm thêm thì chính phủ Đài Loan yêu cầu các bạn bắt buộc phải có một cái thẻ gọi là thẻ đi làm uh, thẻ làm thêm work permit ạ. Nhưng mà hệ ngôn ngữ thì có một nhược điểm là năm đầu tiên không được phép đi làm và gần đây thì chính phủ Đài Loan đã ra một cái chương trình đó là chương trình 1 cộng 4. Có nghĩa là cái chương trình cho năm học đầu tiên thì các em học sinh sẽ tập trung được tập trung chủ yếu là học tiếng Trung. Và bắt đầu từ năm 2, năm 3, năm 4, năm thứ năm là học chuyên ngành. Vậy thì Ờ, câu hỏi câu trả lời đây là rất là nhiều bạn đang nghĩ rằng là đây là cái chương trình mà rất là tuyệt vời bởi vì theo công bố của Bộ Giáo dục Đài Loan là đối với hệ này là sẽ không phải ừ, học tiếng trước tại Việt Nam và cũng không phải um, thi chứng chỉ và thậm chí là cũng không phải làm cũng không phải phỏng vấn nữa vậy thì uh, chúng ta có những cái cách nhìn như thế nào để lựa chọn một cái chương trình đúng đắn nhất À, các bạn thân mến, cái chương trình 1 cộng 4 này thì là một cái chương trình có 1 năm học tiếng và 4 năm sau sẽ học chuyên ngành. Tuy nhiên thì chúng ta không được lựa chọn tất cả các chương trình chuyên ngành theo cái nhu cầu mong muốn học của chúng ta tại Việt Nam mà à, để phục vụ cho cái chương trình này thì à, bởi vì là hiện tại ở Đài Loan thì có một cái nhu cầu về nhân lực rất lớn về các ngành liên quan đến kỹ thuật như ngành điện điện tử à, rồi liên quan đến các cái khối ngành mà đang được chính phủ Đài Loan ưu tiên và thiếu nhân lực để có thể sau khi các bạn học sinh tốt nghiệp ra thì có thể ở lại Đài Loan làm việc hoặc là các bạn có thể việc về Việt Nam thì cũng phục vụ khá nhiều cái nhu cầu của các doanh nghiệp của Đài Loan đang đầu tư vào Việt Nam và các khối Đông Nam Á à, tuy nhiên thì cái vì là những cái ngành liên quan đến khối kỹ thuật nên có chúng ta có một cái nhược điểm khá là lớn đó là ví dụ như là nếu mà các bạn học ở Việt Nam À, bởi vì trước khi mà các bạn lựa chọn cái chương trình 1 cộng 4 này thì chúng tôi cũng khuyến cáo các bạn học sinh và quý vị phụ huynh nên tìm hiểu kỹ xem là trường đại học này, các cái trường đại học tuyển sinh họ sẽ thực hiện các cái chương trình đào tạo như thế nào. Ở ờ, có hai xu thế ở hai hai xu thế khác nhau khi thực hiện chiến lược cái chương trình 1 cộng 4 chiến lược đầu tiên đó là à, một số trường thì họ sẽ lựa chọn cái chương trình đó là một năm học tiếng trung và các năm sau học chuyên ngành thì sẽ học các bạn uh, tham dự các cái chuyên ngành này sẽ học cùng một lớp có nghĩa là cái lớp này chỉ có toàn bộ giáo sinh viên Việt Nam thôi và có lựa chọn thứ hai một số chương trình một số trường đại học sẽ lựa chọn như thế này ạ một năm đầu tiên thì các em học sinh sẽ học chung với nhau và học chỉ chuyên ngành tiếng Trung thôi học tập trung vào tiếng Trung và 4 năm sau thì các em sẽ bắt đầu từ năm thứ hai các em đã lên học đại học cùng với cả sinh viên Đài Loan rồi chính vì vậy mà nếu mà chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng một cái tâm thế là chúng ta đi học như thế nào thì các bạn năm bắt đầu từ năm thứ hai rất là khó khăn để có thể học chuyên ngành tại sao chúng tôi nói điều vậy bởi vì theo cái ừ, quan sát của chúng tôi khi mà đào tạo các em học sinh và đặc biệt do là thời gian lên lớp có một cái hạn chế khi ở Đài Loan chính vì vậy mà À, trong một năm thì thường là nếu đối với một bạn học sinh mà chưa biết gì tiếng Trung mà sang Đài Loan học thì thường các bạn sẽ thi được tôi nói đang chúng tôi đang nói là cái tỷ lệ tỷ lệ trung bình nhé chúng tôi không thể nói là cái tỷ lệ uh, nào bên nào lệch cả nhưng mà tỷ lệ trung bình thì sau một năm học thì thường là các em sinh viên sẽ thi được cấp độ 2 và các bạn đã biết rồi đấy để mà mới đạt được cái tiêu chí tiếng Trung cấp độ 2 thôi nhưng mà các em học sinh đã chuyển lên học chuyên ngành luôn. Ví dụ như chúng tôi đang nói là những cái chuyên ngành như là ngành du lịch có thực tế thực tế thực hành nhiều hay là ngành liên quan đến kinh tế thì có thể là chúng ta vừa học chúng ta vừa nâng cao kỹ thuật kỹ, kỹ năng tiếng Trung thì đó là một điều không quá khó chỉ cần chúng ta nỗ lực thôi nhưng mà nếu mà các bạn mới thi được top 2 và các bạn chuyển lên học đại học nhưng mà lại học cái chương trình khá nặng đối với sinh viên Đài Loan thì lúc đấy thì các em học sinh sẽ rất là khó khăn vô cùng khó khăn khi lựa chọn các cái có thể lên lớp theo cùng các bạn Đài Loan được bởi vì chúng ta ngoài cái việc phải một bên thì phải nâng cao cái kỹ năng tiếng Trung của mình lên một bên thì lại phải vừa phải nâng cao khả năng tiếng Trung chuyên ngành và ngoài ra thì chúng ta lại còn phải học các cái uh, uh, môn học liên quan đến đến đến à, kiến thức chuyên ngành nữa vậy thì cùng một lúc mà các em học sinh phải đáp ứng cả ba tiêu chí này thì là một điều rất là khó khăn nên chúng tôi rất là khuyến cáo các bạn học sinh khi lựa chọn cái chương trình du học liên quan đến uh, hệ một cộng bốn này thì các bạn cực cực kỳ phải chú ý tìm hiểu xem là cái trường trường này họ đang tổ chức cái hệ ờ, ờ, một cộng 4 theo phương pháp nào theo phương pháp là năm thứ hai là tất cả cả lớp sẽ học cùng nhau hay là họ sẽ chuyển mình vào học với cả các bạn học sinh các cùng với sinh viên Đài Loan và à, đây là một chương trình hoàn toàn mới nó cũng có thể khắc phục được rất nhiều nhược điểm của hệ ngôn ngữ tuy nhiên thì cái hạn chế phía sau là các cái chuyên ngành lựa chọn chúng tôi rất là hy vọng là các em học sinh và quý vị phụ huynh sẽ đưa ra những lựa chọn tốt nhất để có thể là tìm được một cái con đường đi tốt nhất cho con em mình trong tương lai xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo